Bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem cái độ che phủ thần thánh của kem nền BB Stick nhé Kem nền thiết kế hai đầu này Một đầu là cọ này Và một đầu là kem ạ Mình ví dụ những cái vết bút này là tàn nhang và nám nhé Các bạn sẽ vạch lên trên đây Mùi kem rất là thơm, dễ chịu đấy sau đó mọi người ờ, dùng cái đầu cọ này bắt đầu tán này mình mọi người nhìn mình nhé cái phần gò má ấy, là cái phần mà da là dễ nhăn và chảy xệ cho nên là mọi người khi mà tán kem hoặc đánh phấn ấy mọi người nhớ tán ra ngoài nhé cái đường kéo xuống như thế này kéo xuống như thế này lâu ngày là cái da mình sẽ chảy xệ không ạ trời ơi rất là sướng luôn cọ mềm dễ chịu đặc biệt là cái kem nền này nó nó tệp vào da ấy nó rất là nhẹ mặt không hề bị nặng mặt tí nào ạ tiện luôn mọi người ơi cái này mọi người không phải dùng ba bước ờ, như make up thông thường nhá không cần phải dùng kem lót này kem nền hay phấn phủ mọi người dùng trực tiếp cái kem nền này lên trên mặt đấy nó là ba trong một luôn đấy ạ mình có thể bỏ tất cả những cái bước trang điểm thường ngày để mình dùng một cái ờ, kem nền này thôi ạ ui đẹp thế rất là đẹp và mịn mọi người nhìn chưa rất là căng bóng luôn ạ như kiểu là da mình có một cái lớp ờ, dưỡng da luôn ấy rất là dễ sử dụng cái tông mình đang dùng là tông 22 ạ tông trắng hồng tự nhiên dành cho những cái da là à cái tông này nó cũng che khuyết điểm rất là ok ạ dành cho những da nhiều khuyết điểm nhá mụn này thâm nám các kiểu luôn ạ mọi người dùng cái tông 21 thì nó bị trắng quá ấy. mình khuyên chân thành là nên sử dụng cái tông 22 này vì tông 22 này nó phù hợp với hầu hết ờ, làn da của người phụ nữ châu Á mình ấy đấy căng bóng luôn không để lại một vết tích gì cứ như thế này là ra đường được luôn ạ không phải ờ, make up thêm nhiều bước phức tạp 315.000 một cây mọi người nhá Mình nhận ship toàn quốc và free ship Free ship toàn quốc nha mọi người Chia sẻ clip giúp mình nha Thank you mọi người